Thùy Linh xin kính chào quý vị khán thính giả của Aphian News. Trên cuộc đời này, có lẽ mẹ là người có ân tình sâu nặng nhất với mỗi chúng ta. Người ta thường nói, nước mắt chảy xuôi. Cha mẹ yêu thương chúng ta nhiều như vậy, nhưng phận làm con, mấy ai báo đáp mẹ cha bằng tình cảm tương đồng. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya kỳ này, Thùy Linh xin gửi tới quý vị một chuyện ngắn của nhà văn Nguyễn Bích Lan, một câu chuyện cảm động về tình mẫu tử. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Mẹ gọi điện cho gì? vào máy điện thoại những tiếng gắt cổng Để bà ở bên ấy thêm một tuần nữa thì đã sao? Rồi thì tôi trông bà bù hai tuần, liền hai tuần được chưa? Tôi có việc, nếu không tôi chẳng phải tốn hơi nhờ gì. Dì chắc chắn có gắt gỏng lại, tính dì nóng này hơn mẹ nhiều. Từ trước đến nay, dì chưa thua mẹ miếng nào. Kể từ khi bà bước sang tuổi 90, không tự chăm sóc bản thân được nữa. Dì và mẹ thỏa thuận với nhau mỗi người trông nom bà một tuần. Cũng kể từ đó, bà như quả bóng bị đá từ đầu sân này sang đầu sân kia và ngược lại. Mẹ và dì nói nhau trong điện thoại suốt nửa tiếng đồng hồ. Mặt mẹ đỏ phừng phừng, hai hàng lông mày của mẹ rướn lên hết cỡ. Mẹ nhắc lại một số lỗi lầm điển hình của dì, rồi mẹ kết luận Mày chỉ được cái mồm Bố theo dõi cuộc trò chuyện của hai chị em mẹ lẩm bẩm Chị em mà như chó với mèo Mẹ chưa rảnh tay để hục hạc với bố ngay lúc ấy Kết thúc cuộc điện thoại Mẹ quay sang bố dằn từng tiếng Việc chị em tôi không bận gì đến ông Bố im lặng Bố im lặng nghĩa là bố thay kể Mọi chuyện muốn ra sao thì ra Dù có biết điều gì đó nên nói Bố cũng chẳng thèm hé răng Một tuần trôi qua Việc bận của mẹ là việc đi chùa theo kiểu đi tour Đi 17 chùa trong một tuần Ăn chay toàn diện Thành tâm cúng lễ Tối chủ nhật mẹ mới về nhà Không ăn uống chỉ tắm rửa qua quýt Mẹ lăn ra ngủ Bố thầy kể Bố không nói với mẹ rằng sáng thứ hai Sau khi mẹ đã lên xe đi cùng đoàn hành hương Dì gọi điện tới Cáu gắt Nói rằng mẹ nhất định phải sang đón bà Vì dì cũng bận Và vì tuần đó là phiên mẹ trông bà Dì không đời nào chịu bị buộc chân ở nhà Trong khi mẹ cố tình trốn tránh trách nhiệm mẹ ích kỷ còn gì không phải là người dễ nhân nhượng trước sự ích kỷ đấy là tất cả những gì bố biết được qua cú điện thoại bố buộc phải nghe trong lúc mẹ vắng nhà bố vẫn nhớ những lời gì nói trong điện thoại nhưng bố kệ không nói lại cho mẹ biết ngày thứ hai của tuần tiếp theo bắt đầu phiên mẹ trông bà và mẹ sẽ trông bà hai tuần liền để bù cho cả tuần trước mẹ đi chùa. Đến tận tối, vẫn chưa thấy gì đưa bà sang nhà mẹ. Mẹ vẫn tức gì, không gọi điện sang nhà gì hỏi tại sao như vậy. Cũng có khi mẹ nghĩ cứ để gì chồng bà được bao lâu thì trông, khi nào gì đưa bà sang thì đến lượt mẹ, việc gì phải lăn tăn. Một tháng rưỡi trôi qua Bà chưa được đưa sang nhà mẹ Mẹ và dì vẫn giận nhau Không ai gọi điện cho ai Thế rồi một hôm Trước cổng nhà mẹ xuất hiện cậu con cả của dì Cậu ta sinh sống ở nước ngoài Lần này đưa vợ chưa cưới về ra mắt gia đình Chào bác Cháu đưa một nửa của cháu sang chào bà và hai bác đây ạ à. Cậu ta vừa cười vừa nói với mẹ trong lúc mẹ mở cổng. Mẹ gật đầu chào, hơi hé miệng cười lấy lệ. Bà đâu hả bác? Mẹ cười thành tiếng, thằng này, đi Tây về biết đùa nhỉ? Bà ở trên gác ạ? À? Không phải gọi bà xuống đâu ạ, à. chúng cháu lên chào bà. Cậu ta nói, cầm tay vợ chưa cưới kéo lên cầu thang. Mẹ đứng khựng lại như người bị xét đánh Bà vẫn ở bên đấy mà Bên nhà cháu chứ đâu Hì bác cứ đùa Không, bà vẫn ở bên ấy mà Mẹ đứng ở chân cầu thang Nhìn quanh ngơ ngác như người mất trí Thế rồi bốn cái máy di động cùng hoạt động một lúc Tiếng bấm máy tít tít Mẹ kêu trời bằng giọng thất thanh Cậu con cả nhà dì sắt bạn gái lao ra cổng Chuông điện thoại reo Tiếng dì kêu khóc ở đầu dây bên kia nghe váng cả óc Ôi giời ơi là giời Mẹ tôi đi đâu hả rồi Sáng thứ hai đó Mẹ xách đứa quần áo đi sang ngõ Bảo Mẹ về bên kia đây Chị cả mày đón mẹ ở ngoài ngõ kia rồi Tôi đang bận trông chảo cá rán Chẳng ngó ra được Cứ ngỡ mẹ được đón sang bên ấy rồi Ai ngờ Ôi mẹ ơi Giờ này mẹ đang ở đâu mẹ ơi Suốt nửa năm trời Hai nhà chúng tôi đi tìm bà khắp nơi Chúng tôi đăng tin tìm bà trên nhiều tờ báo giấy, báo điện tử, đăng cả trên truyền hình chẳng ai biết bà đang ở đâu cách đây hai tuần bỗng nhiên có một người đàn ông tìm đến nhà tôi gặp mẹ ông ấy đưa cho mẹ xem một tờ báo có đăng tin bà tôi mất tích rồi ông ấy lấy từ trong chiếc ba lô đã cũ ra một chiếc túi vải mẹ tôi trông thấy chiếc túi vải bật khóc nức nở Chiếc túi vải đó là túi đựng quần áo của bà. Chính tay người đàn ông đó đã đặt bà vào chiếc quan tài mà ông tự bỏ tiền ra sau khi phát hiện bà tôi nằm còng quao trước cổng nhà ông, không động cửa và không còn thở. Chiều muộn hôm đó, tại một nghĩa trang cách nhà chúng tôi gần 60 km. Mẹ tôi và dì, hai đứa con gái của bà tôi khóc ngất trước nấm mộ phủ đầy cỏ xanh rì. Một người đi xe máy trên đường dừng lại bên rìa nghĩa trang nhìn cảnh dì và mẹ tôi khóc vật vã bùi ngùi nói thương quá mùa mẹ cỏ đã xanh nhường kia mà các con vẫn khóc ngất thương quá có một niềm vui đừng bao giờ quên lãng niềm vui có mẹ câu chuyện trên hẳn vẫn còn đâu đó trong cuộc sống này mong cho mỗi người con hãy kịp thức tỉnh trước khi quá muộn màng mỗi người chúng ta đều được sinh ra bởi một người mẹ hạnh phúc thay cho những ai được mẹ chăm bẵm, nuôi nấng, dạy bào từ thuở lọt lòng. Khi bước ra đời, vấp váp đã nhiều, ta mới nhận ra mẹ là người tốt với ta nhất thế gian. Bi kịch cuộc đời là thế, cái gì quý, chúng ta lại phải đợi đến khi mất đi thì mới biết tiếc thương, trân trọng. Nhưng hỡi ôi, Đợi đến ngày mẹ mất Thì khốn khổ cho ta biết chừng nào Nhớ chuyện Vương Thôi thời Tam Quốc Mẹ mất rồi chỉ còn biết ra nấm mồ mẹ khóc mà thôi Mẹ Vương Thôi lúc sinh thời hay sợ sấm Cho nên khi mẹ mất rồi hễ khi nào trời mưa có sấm chớp Ông lại ra mồ mà khấn rằng Có con đây rồi cút để cho mẹ khỏi sợ từ mẫu phạ văn lôi băng hồn túc dạ đài át hương thời nhất chấn đáo mộ nhiễu thiên hồi nghĩa là mẹ hiền sợ nghe tiếng sấm hồn thơm đã nằm dưới suối vàng khi nghe thấy tiếng sấm động đến mùa mẹ đi quanh nghìn lần mỗi khi ông giảng sách cho học trò đến thiên lục nga trong kinh thi có câu phụ hề sinh ngã ông nhớ đến cha rồi tự nhiên nước mắt tuôn rơi học trò đều cảm động và bỏ thiên lục nga không dám đọc nữa hiếu thảo như phương thôi là quý lắm nhưng chớ nên đợi đến lúc cha mẹ khuất rồi mới tiếc thương. Nếu như ngày Vu Lan năm nay, ta còn được cài lên áo một bông hồng đỏ, biểu thị rằng ta còn có mẹ, thì ta hãy tận hưởng trọn vẹn niềm vui ấy và cũng để mẹ tận hưởng niềm hạnh phúc như ta. Rồi một chiều nào đó, anh về nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu, rồi nói nói với mẹ rằng Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ có biết hay không? Biết gì? Biết là, biết là con thương mẹ không? Chỉ một lời thủ thỉ chân thành ấy thôi cũng đủ làm mẹ ta vui sướng biết chừng nào. Đừng đợi đến khi ta tài giỏi thành xanh mới báo hiếu mẹ, bởi vì hiếu đạo là con đường đi của cả cuộc đời chứ không phải của một giây lát mà thôi hiếu kinh thuật lại lời khổng tử nói với tăng tử này đây hiếu là căn bản của đức do giáo dục mà sinh ra hãy ngồi trở xuống ta nói cho ngươi biết thân thể hình hài tóc tai da thịt là do cha mẹ sinh ra không được gây hư hại là nét đầu của chữ hiếu sau lo lập thân hành đạo để lại tiếng thơm cho đời sau là nét cùng của chữ hiếu một người con hiếu thảo trước thì biết chăm lo sức khỏe thân thể của bản thân để mẹ cha yên lòng sau lại biết tu dưỡng đức hạnh mang về tiếng thơm cho cha mẹ những việc ấy đâu cần phải nhiều tiền nhiều của mới có thể làm từ em bé thơ đến người đầu bạc ai cũng có thể thực hành chữ hiếu Chương trình đọc truyện đêm khuya kỳ này đến đây là kết thúc. Thùy Linh xin kính chúc quý vị một năm mới dồi dào sức khỏe, bình an và có giấc ngủ thật ngon. Xin kính chào và hẹn gặp lại.